Xin kính chào quý anh chị, hôm nay em sẽ giới thiệu với anh chị một lô đất sổ riêng ở phường Lộc Phát, thành phố Bảo Lộc. Từ trung tâm thành phố Đà Lạt xuống đây thì khoảng tầm 2 giờ 20 phút. Đây là mặt trên của đất, ngang 20 m từ cột điện này đi qua bên kia. Với diện tích 599 m vuông hướng đông nam và tây bắc. Đất thế dương view cao nha quý anh chị. Xây nhà cao lên thì view Hồ Nam Phương và cách trung tâm thành phố Bảo Lộc chỉ 7 phút đi xe ô tô thôi. Ở đây thì rất yên bình và không khí thì rất trong lành nha quý anh chị. Và đây là mặt dưới của đất. View quá tuyệt vời luôn, rất là thoáng. Ở trên đất thì hiện tại có rất nhiều cây ăn quả nha quý anh chị. Bơ rất là sai trái luôn. Hiện tại đối diện với đất thì đang có một dự án đang đi vào triển khai rồi và mình có thể ăn theo với sự phát triển của dự án này đất này thì quý anh chị có thể là làm villa nghỉ dưỡng sân vườn rộng rãi hoặc là có thể tách ra làm hai thửa có hai mặt tiền đường nhựa vi vô luôn từ trục trình Lý Thường Kiệt đi vào đất thì khoảng tầm 150 mét thôi quý anh chị và với sự phát triển của giao thông thì cao tốc dầu dây đã được phê duyệt và sắp triển khai rút ngắn thời gian từ Sài Gòn lên đây khoảng 2 giờ chạy ô tô thôi nha quý anh chị. Đây là một lô đất rất là tiềm năng và quý anh chị đừng nên bỏ lỡ lô đất này nha. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của em. Nhớ like và đăng ký kênh để theo dõi được nhiều sản phẩm hot hết nha quý anh chị. Xin kính chào và hẹn gặp lại.